Xin chào các bạn, um, có một câu hỏi mà mình thường hay được nhận từ bạn bè đó là uh, nếu nhu cầu chỉ là dùng máy laptop làm việc, uh, phục vụ công việc là chính, rất ít chơi game cũng như là không làm video đồ họa thì uh, nên mua máy laptop nào là tốt nhất? Với câu hỏi này thì Phương Anh hiểu là các bạn ý muốn mình tư vấn cho một laptop nào đó mà có thể tối ưu cho công việc mà có giá bán phải chăng nhất. Và không để các bạn thắc mắc đặt câu hỏi cho vấn đề này nữa, điều này mình sẽ giải thích rõ trong video ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn năm máy laptop tốt nhất để làm công việc văn phòng. Đầu tiên đó chính là Dell Latitude E7490 với cấu hình được trang bị CPU i7 8650U với 4 nhân 8 luồng, xung nhịp 1,9 GHz, có thể chạy turbo lên tới 4,2 GHz. Tuy nhiên, ở mức tiêu thụ điện năng chỉ dừng ở mức là 15W. RAM của máy là 16GB, hai khe cắm RAM, mỗi thanh 8GB RAM, bus DDR4 2400, ổ cứng SSD 256GB của Samsung. Các đồ họa on Intel UHD Graphics 620, ổ cứng ssd chuẩn NVMe trên máy cho tốc độ cực kỳ khủng khiếp, khoảng 3.400 megabit trên giây tốc độ đọc và 1.200 megabit trên giây tốc độ ghi. Cổng kết nối hướng tới là việc văn phòng nên máy sẽ có được trang bị đầy đủ tất cả các cổng kết nối phổ biến hiện nay như là HDMI, Thunderbolt 3, USB 3.0, USB Type-C. À, xét về thiết kế kiểu dáng thì vuông vức là quá quen thuộc với Latitude, à, bàn phím ở mức tốt 8 trên 10 điểm. Màn hình 14 inch, độ phân giải Full HD 1920 x 1080, độ chuẩn màu sắc cao. Vị trí thứ tư thuộc về LG GA 15 2018 Z975, thiết kế ấn tượng với trọng lượng siêu nhẹ chỉ khoảng 1,08 kg, bề dày 15,5mm, à, khá là mỏng và nhẹ so với những máy laptop 15 inch khác. Khung máy được làm từ hợp kim magie. LG RAM cho ra sắc nét, màu sắc hài hòa và mượt mà. Viên màn hình mỏng đưa lại chúng ta góc nhìn rộng, ít bị bóng của RAM 15 2018 Z975. Ở cổng kết nối, máy có hai cổng kết nối USB, một cổng USB Type-C, một cổng HDMI, một khe cắm thẻ nhớ microSD, một jack 3,5mm. LG GAM sử dụng bộ vi xử lý Core i7 8550U, một dòng chip tiết kiệm điện, xung nhịp là 1,8 GHz, RAM 16GB, DDR4, ổ SSD 512GB, chip đồ họa Intel HD Graphics 620. Với cấu hình này thì LG RAM có thể đáp ứng mọi nhu cầu giải trí như là nghe nhạc, xem phim, chơi game cũng như là những tác vụ văn phòng lướt web và với ổ cứng 512GB. Thời lượng pin có dung lượng là 4 cells 97W, đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong ngày của hầu hết tất cả mọi người. Tất cả các mẫu LG RAM 13, 15 và cả 17 inch đều đang có sẵn ở các showroom của Vietech 88 các bạn có thể ghé qua showroom để dùng thử và cảm nhận được chiếc máy LG Ram này uh, thực sự là nhẹ đến như thế nào nhé. Vị trí thứ ba thuộc về ThinkPad T480S. ThinkPad dùng trong công việc văn phòng thì miễn chê rồi. Màn hình T480S, phiên bản Core i7 8650U với màn hình Full HD có cảm ứng chuẩn đầu vào cho công việc văn phòng. Thiết kế với đầy đủ các cổng kết nối phổ biến hiện nay USB 3.0, HDMI, mạng LAN, hay cắm thẻ SD. Và cái mình chú ý đến đó chính là logo phát sáng và camera máy có khe khóa bật. Cấu hình của chiếc máy này khá là mạnh, phục vụ cho công việc tối ưu văn phòng với CPU Core i7 8650U 4x8 luồng, xung nhịp 1.9 đến 4.2 GHz, card đồ họa on Intel UHD 620 RAM và 16GB DDR4 bus 2400 MHz, SSD M2 SATA 256GB. Làm đồ họa thì mượt, mà dùng cho công việc uh, tối ưu đồ họa thì ok, miễn chê và cũng miễn bàn. Máy được trang bị một viên pin 24W gắn chết ở trong máy và một viên pin 24W có thể tháo rời ở phía sau lưng máy tạm ổn cho công việc văn phòng. Ngoài ra thì các bạn có thể tham khảo thêm ờ, nhiều phiên bản tùy chọn màn hình 2K và cấu hình khác nhau ở website của Viettech 88.vn. Vị trí thứ hai là Dell Latitude E5491. Như các bạn cũng đã biết, Dòng Latitude của Dell là dòng máy hướng đến doanh nhân đúng nghĩa. Nó nhỏ gọn, mạnh mẽ và không màu mè như các dòng Ultrabook. Dell Latitude hướng đến người dùng làm việc đích thực và những người có cường độ làm việc văn phòng tối ưu. Thiết kế thì vô cùng tối giản nhưng rất là chắc chắn. Màn hình máy được trang bị màn hình 14 inch với độ phân giải Full HD, tấm nền IPS cho góc nhìn rộng, độ sáng đạt 200 nits, cấu hình chip Core i7 8850H 6 lõi, 12 luồng, xung nhịp từ 2,6 cho đến 4,3 GHz, điện năng tiêu thụ ở mức vừa phải là 45W. Đi cùng với con chip này là card màn hình rời NVIDIA MX130 với 2GB RAM, RAM DDR4 32GB, bus 2666 MHz. Ổ cứng dùng Samsung NVMe 512GB rất phù hợp với các bạn dùng cho công việc tối ưu văn phòng. Đã nói đến xếp vị trí đầu tiên thì tất nhiên là phải có đủ tố chất mới dám nhận đứng đầu đúng không nào? Thiết kế với tất cả các góc cạnh của MateBook X Pro đều được cắt phay sức kim loại sáng bóng. Máy rất mỏng và gọn nhẹ so với màn hình 13,9 inch. Độ phân giải 3K, 3000 x 2000 pixel, tỷ lệ 3 phần 2 khá là độc đáo. MateBook chỉ nặng có 1,33 kg Cổng kết nối cũng được tinh giảm một jack audio 3.5mm, một cổng USB Type-C, ờ, cổng Thunderbolt 3, bàn phí và top 3 thì MacBook tương tự chất lượng y hệt như MacBook, thật sự là sang trọng đúng không nào? Cấu hình CPU Intel Kaby Lake i5 8250U hoặc i7 8550U, RAM 8 hoặc 16GB, LPDDR3, bus 2133MHz, SSDM2 chuẩn NVMe với 3 làn 3.0 của Samsung cho phiên bản i5 là 256GB, còn phiên bản Core i7 cao cấp là SSD của Toshiba 512GB. Card on Intel UHD Graphics 620 và cả card rời NVIDIA GeForce MX150. Huawei Matebook X Pro chính là Apple phiên bản hoàn hảo chạy Windows. Tổng kết lại về năm chiếc máy này, đây là top 5 laptop phục vụ cho công việc văn phòng tối ưu làm việc nhất hiện nay mà mình đã tổng hợp ở trên sẽ giúp cho các bạn có thêm nhiều lựa chọn trước khi mua máy laptop phù hợp ờ, với yêu cầu sử dụng của các bạn nhất. Hy vọng là các bạn sẽ thích video này của mình. Nếu như các bạn có bất cứ câu hỏi thắc mắc, hãy comment ở phần phía dưới để được mình tư vấn nhé. À, và cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video review tiếp theo.